Chào tất cả các bạn, hôm nay ta sẽ hướng dẫn các bạn là cái sơ đồ tổ chức trong một quán cà phê, quán trà sữa thì cái sơ đồ như sau. Thứ nhất, sơ đồ gồm có là tổng quản lý nè, trợ lý, xuống dưới gồm có là bộ phận nhân sự, bộ phận ba bộ phận phục vụ, bộ phận bếp, bộ phận lễ tân, bộ phận thu ngân, bộ phận tạp vụ, bộ phận kho và thu mua thì trong bộ phận nhân sự thì nó sẽ có là quản lý nhân sự dưới quản lý nhân sự thì nó có là nhân sự thì bộ phận 3 thì nó có quản lý 3 nhân viên 3 bộ phận phục vụ thì nó sẽ có quản lý phục vụ hoặc trưởng phục vụ nhân viên phục vụ bộ phận bếp thì nó có là quản lý bếp hay gọi là trưởng bếp nhân viên bếp bộ phận lễ tân thì nó sẽ có quản lý lễ tân hay là trưởng lễ tân nhân viên lễ tân bộ phận thu ngân thì sẽ có quản lý thu ngân hoặc trưởng thu ngân nhân viên thu ngân bộ phận tập vụ thì nó sẽ có quản lý tập vụ hay là trưởng tập vụ nhân viên tập vụ bộ phận kho và thu mua thì nó sẽ có quản lý kho nhân viên kho và thu mua đây là một cái sơ, sơ đồ tổ chức của quán cà phê và trà sữa nếu một quán cà phê và trà sữa của bạn mà nó ít nhân viên thì các bạn sẽ bỏ bớt một số bộ phận ha rồi hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo